Hello, hello, hello, xin chào tất cả các em, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với kênh youtube của mình Và lại lần đây mình đã chia sẻ đấy à, hướng dẫn cho anh em cách chúng ta bắt cầu nhá Và cụ thể hôm nay chúng ta sẽ bắt cầu cho nào nhỉ Mình sẽ à, bắt trò xem nào Vào trò điện tử này Phi cầm tẩu thú nha anh em nha Ok thì đây à, cách chơi thì cực kỳ đơn giản luôn anh em ạ đó và thực tế game này chúng ta không cần phải vắt cầu gì đâu cách chơi chúng ta chỉ cần cứ đặt à, bốn cửa nhân 8 cho mình nhá đó mình sẽ chờ bàn sau mình chơi đây đấy ví dụ như đây này mình đánh ờ, bốn cửa nhân 8 à vừa nãy là về con này đúng không thì nếu về ờ, con này thì anh em không đánh con đấy cho nữa, nữa ờ, cho mình nhá mà và sau thì anh em sẽ đánh ba con còn lại và ba con đấy cùng một cùng một mức đặt luôn nha mức đánh mức tiền như nhau nhá đó hoặc mình có thể lui thêm cái cửa nhân 12 thì chẳng hạn nhưng thôi mình chỉ cần nhân mình chỉ cần ờ, đánh a ờ, à nhân cửa nhân 6 này đó mình chỉ đánh 4 cửa nhân 8 thôi anh ạ đấy về luôn lại về luôn ăn luôn này các bạn ăn luôn 365 nghìn ngon luôn đó cách chơi trò này cực kỳ đơn giản rồi ok tiếp theo mình đặt lên 500 nghìn cố gắng ờ, chốt lãi tầm 2 triệu cho anh em nha đó vừa lấy về em này đúng không nhỉ đấy thì bây giờ mình đánh ba em còn lại mỗi em một củ easy luôn anh em cứ đánh theo theo chiến thuật như thế là kiểu gì mình cũng dễ thắng có thua nha anh em nhá ok lại ăn luôn anh em ạ cộng bao nhiêu này ui cộng 4 triệu sáu anh em ạ vừa nãy mình mình có 22 củ đâu ui lại 5 củ đây anh em ạ ui trời ơi tôi tôi tôi lần này sẽ là vừa lấy về hôm này đúng không nuôi ba em còn lại và nuôi thêm nhân 6 à nhân 6 thì mỗi em này 50k thêm à, ba em này 50k nữa đó đấy em cứ đánh theo chiến thuật đấy như cho, cho mình cho mình nhá rồi cùng xem về gì nhá Ồ, oh, về nhân 12 em ạ Ồ, oh, nhân 12 là hai em nhân 12 à Ừ Anh em lên đánh chiến thuật là nhân 8 thôi nhá 26 á nhân 12 rồi bây giờ mình sẽ đánh mình tất tay nó nhá ui mỗi cửa này hai củ luôn nhá chơi luôn bắt cầu khét lẹt lẹt anh em ạ đã mất công nghĩ thì nghĩ lớn ui về nhân 6 anh em ơi ok nhân 6 à cái ván này mình sẽ gấp thép đây anh em ạ 4416 ui mỗi cửa này ờ, bốn uh, củ nhá cửa này bốn củ ui vui lòng ui, vượt mức giới hạn của người chơi á ô ô không được rồi anh em ơi chết rồi chết rồi chết rồi chờ tao ở đâu rồi không sao không sao cùng xem về gì nhá về hai củ à, xem cộng tiền không nhá ui vẫn cộng 5 củ 8 anh em ơi vẫn cộng 5 cộng 5 củ 8 cộng 5 củ 8 về vừa xong về em này anh em ạ rồi đánh mỗi em này một củ đánh vần cuối chốt lại cho anh em nhá nào vừa nãy mình có 22 22 củ đúng không hai củ nhân 8 này là 8 củ trừ đi 2 củ là 6 củ nếu bán này một tháng nữa là chốt lại anh em một 5 6 củ đấy anh em ạ ngon luôn Hmm rồi rồi rồi rồi vậy là hòa vốn anh em ạ ok thì bảo anh em ván cuối rồi thì mình không am hố gì nữa nhá đó mà thôi thôi mình chơi thêm vài ván nữa đi đó nào rồi vẫn đặt à, vừa nãy đây đúng không rồi lần này mình sẽ cửa này một cục vừa nãy chưa về bốn em này anh em ạ đó anh em cùng quan sát nhá mình chờ xem về gì nhá ok ăn luôn cộng bao nhiêu cộng 3 củ 6 đấy lại lại 3 củ rồi và chia sẻ với anh em ý là hiện tại 68 game bài đang có chương trình ưu đại khuyến mãi nhá cực kỳ hấp dẫn luôn anh em là 100.000 được tặng ngay 50.000 là 300.000 được tặng ngay 100.000 luôn nha cũng như là nếu mà anh em nào mà làm số vốn lớn ấy tầm vài triệu hoặc là vài chục triệu ấy thì em anh em có thể liên hệ bộ phận chăm sóc hàng để có thể ưu đãi lớn nhất và hàng ngon nhất nha đó đối với anh nào mà mới chơi thì tất nhiên là chơi vốn nhỏ trước đã một một đến ba trăm mỗi ngày lãi tầm bốn năm chục sáu bảy chục đó thì như thế là ngon rồi và anh em chơi gì phải biết điểm dừng Dù hôm nay chúng ta lại bốn năm chục rồi thì ngày mai hôm nay chúng ta dừng ngày mai chúng ta chơi tiếp đó nhá rồi thì hôm nay mình đã chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta này bắt cầu cũng như thực tế trò này cũng cần phải bắt cầu cả chủ yếu là chiến thuật chiến thuật chơi của chó phi cầm thập thú nhá thì những video tiếp theo mình sẽ uh, chia sẻ review cho anh em chia sẻ anh em những uh, cách bắt cầu hướng dẫn anh em cách bắt cầu của những trò khác nha hãy cùng chờ xem ha